Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin Sữa non là gì và những thành phần dinh dưỡng và công dụng của sữa non alpha lipid. 1. Sữa non là gì? Sữa non hay hay còn gọi sữa đầu là thức ăn đầu tiên của sự sống, tên khoa học gọi là colostrum, là một loại sữa mẹ đặc biệt, một dạng vật chất có màu vàng, đặc dính, xuất hiện vào cuối thời kỳ mang thai và lưu thông qua tuyến vú của người mẹ trong vòng 72 giờ đầu sau khi sinh con. Sữa non có chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cân đối, các kháng thể diệt vi khuẩn, diệt trúc độc hại và các chất điều hòa miễn dịch giúp cho một cơ thể trẻ sơ sinh chống lại bệnh tật và phát triển khỏe mạnh. Trong những thực phẩm để nuôi sống con người thì sữa non được ví như một thực phẩm vàng cho trẻ mới sinh. 2. Thành phần dinh dưỡng và công dụng của sữa non Theo một dạng nghiên cứu, sữa non có hàm lượng dinh dưỡng cao gấp 10 lần so với sữa truyền tiếp, tức là sữa mẹ có từ ngày thứ 6 đến ngày 10 sau sinh, và sữa trưởng thành, tức là sữa mẹ có tính từ ngày thứ 11 sau sinh trở đi. Thành phần dinh dưỡng chủ yếu có trong sữa non gồm Protein miễn dịch, hàm lượng protein miễn dịch trong sữa non cao cấp 5 lần sữa mẹ thông thường, trong đó chứa nhiều thành phần quan trọng như globulin có khả năng miễn dịch, lactoferrin, yếu tố tăng trưởng, đại thực bào, bạch cầu trung tính và tế bào lympho có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng và tăng khả năng miễn dịch ở trẻ trong giai đoạn đầu đời. Vitamin, vitamin có trong sữa non thường là vitamin A, E, B2, B3, K, Đường lactose, hàm lượng lactose trong sữa non rất thấp giúp cho trẻ sơ sinh tăng cường khả năng tiêu hóa cũng như hấp thụ chất dinh dưỡng. Ngoài ra, trong sữa non có chứa clo và natri với hàm lượng cao, các nguyên tố dư lượng như đồng sắt, kém và một số khoáng chất khác có trong sữa non có hàm lượng trung bình nhiều hơn đáng kể so với sữa mẹ thông thường, cụ thể với nguyên tố sắt cao gấp 3 đến 5 lần. Thành phần miễn dịch Immunoglobulin có trong sữa non chứa một lượng lớn globulin có khả năng miễn dịch và chống lại các loại bệnh khác nhau đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa rủi ro nhiễm trùng sơ sinh ở trẻ trong giai đoạn đầu đời. Sữa non có các loại kháng thể mục IgE, IgG và IgM giúp chống lại việc bị nhiễm trùng, giúp chủng ngừa khỏi các bệnh mãn tính. Sự hiện diện của acid phytic chất chống oxy hóa giúp chống lại căn bệnh ung thư. Sữa non có bạch cầu, một loại tế bào trắng với khối lượng lớn giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh, virus và vi khuẩn, và có tác dụng như thuốc kháng sinh, nhưng lại không có tác dụng phụ có thể được coi là một loại chất sinh tự nhiên tuyệt đối an toàn. Sữa non giúp chữa lành các bệnh như đau nhức và mệt mỏi mãn tính, hen suyễn, thiếu máu, tiểu đường, cúm, bệnh trĩ, diêm nướu, lupus và bệnh gút và cũng hữu ích trong việc làm lành chấn thương thần kinh, đau sau phẫu thuật, đau khớp, bệnh đa xơ cứng, rối loạn tuyến giáp, đột quỵ, căng thẳng, loét, viêm cân, bệnh zona và hay nổi nóng. Sữa non của bò, và có thể được sử dụng như là một chất dinh dưỡng bổ sung tăng cường sức mạnh thể chất và khả năng miễn dịch nói chung. Sữa non của bò có lactoferrin, glycoprotein và petrolin giúp con người chống lại triệu chứng suy giảm hệ miễn dịch. Nó cũng bảo vệ bệnh nhân khỏi căn bệnh tiêu chảy do khuẩn trùng cầu sai B. Togetra. Sữa non cũng tốt cho người lớn, sữa non có thể làm tăng danh việc chữa lành các vết bầm tím và thương tích, làm giảm các triệu chứng dị ứng, có thể làm tăng trí nhớ và sự tập trung, thúc đẩy quá trình mọc tóc, và có thể làm cho tuyến tiền liệt hoạt động tốt hơn. Có hàm lượng chất béo thấp, do đó trẻ có thể dễ dàng hấp thụ. Sữa non cung cấp hàm lượng chất dinh dưỡng cao trong một thể tích dung dịch thấp rất có ích với trẻ sơ sinh có hệ thống tiêu hóa vẫn đang trong quá trình hình thành. Trong sữa non cũng đã loại bilirubin dư thừa bị xóa bỏ góp phần giúp ngăn ngừa bệnh vàng da. Ngoài những thành phần trên, thì trong sữa non alpha lipase còn bổ sung các thành phần sau. Canxi ion giúp xương khớp chắc khỏe, phòng chống loạn xương, xớp xương, giảm nguy cơ thoái hóa xương do tuổi tác, phục hồi thoái hóa xương, thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển xương, giúp tăng chiều cao trẻ nhỏ, chống còi xương. Bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ hệ tiêu hóa, cân bằng hệ di sinh đường ruột, giúp hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, phù hợp cho người ăn khó tiêu, buồn nôn, khó hấp thu, phụ nữ mang thai và cho con bú, trẻ em biến ăn, chậm lớn, người mắc các bệnh mạng tính, sức đề kháng yếu, đào thải độc tố hỗ trợ các vấn đề đau dạ dày, kiểm soát HB dạ dày, hỗ trợ viêm đại tràng dạng kích thích. Đầy đủ các vitamin và khoáng chất giúp tham gia vào quá trình chuyển hóa tạo năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của các tế bào trong cơ thể, hỗ trợ các vấn đề sức khỏe liên quan đến chuyển hóa. Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch, chống cảm lạnh, làm da hồng hào, chống nếp nhăn. Vitamin B3 giúp duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh và cải thiện việc tiêu hóa. Vitamin E có tác dụng ngăn ngừa quá trình lão hóa da, giúp trẻ hóa làn da, làm da mịn màng, tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn. Vitamin B5 giúp giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa bệnh nhồi máu cơ tim, đột quỵ, chống lão hóa. Vitamin B6 có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ sơ giữa động mạch, giảm cholesterol, ngừa sỏi thận. Vitamin B1 bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng chống bệnh Alzheimer, hỗ trợ tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Vitamin B2 giúp phòng chống các bệnh phát ban, đỏ giác mặt mắt, viêm loét miệng, lưỡi, bảo vệ tế bào thần kinh. Vitamin A có tác dụng hỗ trợ mắt, phát triển thị lực. Acepholic, đây là một chất rất cần thiết cho sự phát triển và phân chia tế bào cũng như sự hình thành của tế bào máu, giúp sản xuất và duy trì các tế bào mới và đồng thời giúp ngăn ngừa biến đổi gen ADN có thể dẫn đến ung thư. Ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh thai nhi, như các trường hợp sảy thai, sinh non, suy dinh dưỡng bào thai, hoặc trẻ mới sinh ra mắc các bệnh về tim mạch, hở hàm ếch, Phòng tránh bệnh thiếu máu, axit folic đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp các tế bào máu cho cơ thể. Ngăn chặn một số bệnh lý khác, mất trí nhớ, nghe kém do tuổi tác, giảm dấu hiệu lão hóa, xương yếu, loạn xương, khó ngủ, trầm cảm, đau thần kinh, đau cơ bắp, bệnh bạch biến. Vitamin B7 hay vitamin H giúp ngăn ngừa trùng tóc, chân tay tê cứng, dễ đỏ quanh mắt mũi, miệng, tốt cho tim mạch. Vitamin D tăng cường khả năng hấp thu canxi và phosphorus ở đường ruột, Vitamin B12 có tác dụng trong quá trình trao đổi chất, giúp hệ thần kinh và não bộ hoạt động bình thường. Sắt sắt cần thiết cho việc sản xuất tế bào máu đỏ, mang oxy đi khắp cơ thể con người. Ngoài ra, sắt giúp tăng cường năng lượng và thúc đẩy sự trao đổi chất. Vì vậy, thiếu sắt, bạn sẽ thiếu máu, đau đầu, trụng tóc. Magie, magie là khoáng đóng vai trò xây dựng hệ miễn dịch và hệ thống thần kinh mạnh mẽ. 3. Cơ chế tác dụng của kháng thể IgG có trong sữa non, khi sử dụng sữa non để cung cấp kháng thể IgG như một liệu pháp dinh dưỡng miễn dịch, chúng ta sẽ phải quan tâm đến việc IgG sẽ đi vào đường tiêu hóa và phát huy tác dụng như thế nào. Hay nói cách khác, cơ chế tác dụng của IgG từ sữa non bò trong việc tăng cường miễn dịch là như thế nào? Thực tế thì cơ chế của IgG từ sữa non trong tăng cường miễn dịch chưa hoàn toàn được biết một cách đầy đủ, nhưng những cơ chế đã được tìm ra thì rất rõ ràng, bao gồm các bước và các vị trí như Đầu tiên IgG sau khi uống sẽ bị gián hóa một phần bởi các enzyme đường tiêu hóa, sau đó gắn với niêm mạc ruột qua phần FC nợ trên IgG. Thứ hai, IgG được hấp thu vào lớp dưới niêm mạc, đi vào hệ bạch huyết và hình thành lớp bảo vệ miễn dịch của ruột. Thứ ba, IgG được vận chuyển qua tế bào ruột hai chiều để bảo vệ lớp niêm mạc. Thứ bốn, các IgG nằm ở lồng ruột trực tiếp gắn với kháng nguyên, bảo vệ khỏi vi sinh vật gây bệnh. Tại chuột non, sau khi uống sữa non chứa IgG, IgG thực hiện ba cơ chế. Thứ nhất, gắn vào yếu tố gây bệnh và ngăn chặn sự bám dính của vi khuẩn vào biểu mô đường tiêu hóa. Thứ hai, trung hòa độc tố vi khuẩn, đồng thời phức hợp kháng nguyên kháng thể sau khi bắt dính kháng nguyên qua thụ thể FC. Thứ ba, sẽ kích thích các tế bào miễn dịch thành ruột tăng sản xuất IgA để tiếp tục hoạt động loại bỏ yếu tố gây bệnh, Tại đại tràng, IgG giúp ngăn ngừa hiện tượng thẩm lậu vi khuẩn từ đại tràng vào máu nhờ ngăn chặn hội chứng giò ruột. Từ đó thay đổi vi khuẩn chế đường ruột và sản xuất axit béo chuỗi ngắn tại lồng ruột, ngăn ngừa mầm bệnh kết dính tại đại tràng. Tại đường hô hấp, sau khi uống IgG sẽ xuất hiện trên lớp niêm mạc vùng miệng, hầu họng, amidel sẽ bảo vệ khỏi các vi khuẩn di trúc đường hô hấp ở khu vực dòng bạch huyết. Đây là một phần dẫn tới phản ứng miễn dịch, đặc biệt khi có hiện tượng trào ngược, và sữa đi vào dùng hồ hồn, từ đó điều biến phản ứng miễn dịch ở dùng dòng hành nhân. Y cờ cờ trong sữa non còn tác động hoạt hóa cả hệ miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thu được. Sau khi cắn trực tiếp và mầm bệnh, ngăn ngừa kết dính, trung hòa độc tố trực tiếp, IgG còn hoạt hóa cả hệ miễn dịch thu được thông qua tế bào lympho B và T. Vừa rồi là bản tin sữa non là gì, những thành phần dinh dưỡng và công dụng của sữa non alpha lipase. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.